Nhện phân chim Loài nhện có cái tên khá bốc mùi này mang danh pháp khoa học là Calenia excavata, nằm trong họ Araneidae cũng là bậc thầy trong việc ngụy trang của thế giới động vật. Chúng áp dụng một phương pháp cực kỳ độc đáo, đó là ngụy trang giống như một đống phân chim. Chúng kết hợp nhiều loại tơ cùng với những chất liệu khác nhau như xác con mồi, túi trứng và những nguyên liệu thực vật để đưa vào mạng nhện. Con nhện màu đen sẽ trở thành màu trắng sau khi nằm lên những đống phân chim, khiến cho con mồi không thể phát hiện ra không những thế, dáng vẻ này giúp chúng thoát khỏi tầm ngắm của những kẻ săn mồi như chim hay ong bắp cày. Ngoài ra, cục phân chim này còn tỏa ra mùi khó chịu, giúp phân tán sự chú ý của những kẻ săn mồi. Sâu bướm đầu rắn Loài sâu đầu rắn kỳ lạ này có tên khoa học hơi dài một tí, Hemeroplenis tripolemus. Loài sâu này là ấu trùng của loài bướm đêm thuộc họ bướm sư tử, thường được tìm thấy ở nhiều khu vực của Nam Mỹ, châu Phi và Trung Á, Nhờ tài năng thiên biến vạn hóa của mình, ấu trùng này đã có thể ngụy trang và đánh lừa được rất nhiều kẻ thù. Cụ thể, để tránh bị các loài động vật khác ăn thịt, con sâu bướm đã cố tình nhét toàn bộ chân của nó vào bên trong cơ thể, sau đó thực hiện quá trình phình to. Với những vết đốm có sẵn, loài sâu bướm này đã tạo hình giống đầu một con rắn. Chúng có chiều dài khoảng hơn 7,5 cm, thân có màu xanh hoặc nâu, bụng màu vàng nhạt. Chúng khiến cho bất cứ ai nhìn thấy đều giật mình vì cái đầu to với bốn con mắt lồi ra, trông rất đáng sợ. Mặc dù vậy, loài sâu bướm này lại vô cùng hiền lành. Bướm đêm Europia meticulodina Khi nói đến nghệ thuật ngụy trang, rất ít sinh vật có thể sánh với loài bướm đêm Europia meticulodia, một loài bướm đêm có khả năng bắt trước một chiếc lá khô. Với hình ảnh cuộn tròn gần như hoàn hảo, loài bướm đêm đặc biệt này thường phân bố chủ yếu ở những cánh rừng ẩm ướt thuộc Vân Nam, Hồ Bắc, Thiểm Tây và Đài Loan. Để tránh kẻ thù phát hiện, Loài bướm đêm này thường ngụy trang thành một chiếc lá khô với những đường gần nhỏ, giống như chiếc lá thật tới mức kỳ lạ. Đặc biệt, tuy không phải là loài bướm duy nhất có hình dáng giống một chiếc lá khô, nhưng Europia meticulodina là loài duy nhất sở hữu đôi cánh với hình dáng cuộn tròn. Sự kỳ diệu của loài bướm này vẫn chưa dừng lại ở đây. Hình ảnh cuộn tròn của đôi cánh thật ra cũng là ảo ảnh quang học. Đôi cánh của chúng vẫn phẳng lì như bất cứ loài bướm nào khác bởi các vảy nhỏ trên cánh của chúng đã góp một phần không nhỏ để tạo ra hiệu ứng đẹp mắt này. Tắc kè quỷ Satan Tắc kè quỷ Satan đuôi lá, hay còn có tên khoa học là Uroplatus fantaticus, là một loài tắc kè bản xứ của đảo Madagascar và chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm. Loài tắc kè này có một ngoại hình không được đẹp trai cho lắm, hệt như một chiếc lá cây héo. Tắc kè quỷ Satan trưởng thành có chiều dài thân từ 6,5 cho tới 15 cm, bao gồm cả đuôi, cặp sừng nhỏ, ánh mắt sắc cùng với nụ cười đầy sát khí, có thể nói rằng tắc kè quỷ Satan là một nhà ảo thuật ngụy trang trong thế giới động vật. Màu sắc cơ thể của chúng biến đổi theo nhiều màu, từ màu be, màu ghi và nâu, nên rất dễ hòa mình vào thiên nhiên xung quanh. Chúng có thể ăn mọi thứ, nhưng chủ yếu vẫn là dế, ruồi, nhện, rán hay ốc sên. Chúng dành cả ngày để treo mình bất động trên những nhánh cây hoặc chui rúc trong những tán cây khô. Đây là cách để chúng ngụy trang và tránh những kẻ săn mồi tấn công. Bọ ngựa ma Bọ ngựa ma hay còn có danh pháp khoa học là Phylogrania paradoxa là một loài côn trùng săn mồi ngụy trang dưới những lớp lá cây khô. Nó có một cái đầu thon dài, một đốt ngực phẳng, mở rộng và những chỗ lồi lõm giúp nó có khả năng ngụy trang hoàn hảo với môi trường. Loài bọ ngựa này có hộ khẩu thường trú ở châu Phi và Nam Âu. Thức ăn yêu thích của chúng là ruồi giấm, côn trùng bay hay run sụn. Khi bị đe dọa, bọ ngựa ma thường nằm bất động trên mặt đất và không di chuyển ngay cả khi chạm vào, hoặc nó sẽ nhanh chóng tung đôi cánh của mình để làm kẻ thù hoảng sợ. Rắn hổ lục Gabun Rắn hổ lục Gabun, Bitis gabonica, là một trong những loài rắn nổi tiếng tĩnh lặng và nguy hiểm ở châu Phi. Chúng đồng thời cũng là loài rắn hổ lục lớn nhất trên lục địa, có thể dài tới hơn 1,8 mét. Với những chiếc răng nanh to lớn, loài rắn độc này thường thích tấn công vào ban đêm và di chuyển từ từ để duy trì độ ẩn nấp của mình trong khi rình rập con mồi. Nếu phát hiện ra điều gì rắc rối, rắn hổ lục sẽ nằm bất động và cố gắng ẩn mình trong lá khô ngay trên bề mặt để ngụy trang. Với lợi thế một bộ da vằn lốm đốm, rắn hổ lục gabun sẽ rất khó bị kẻ thù hay những con mồi phát hiện, quả là một công đôi việc. Bọ ngựa phong lan Bọ ngựa phong lan là một loài động vật đặc biệt, có tên khoa học là Hymenopus coronatus, là loài bản địa sống trong các khu rừng mưa ở khu vực Đông Nam Á, Loài bọ ngựa này sở hữu một vẻ ngoài rực rỡ, giống hệt như cánh hoa phong lan. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng còn có khả năng thay đổi được 90 màu sắc giữa hồng và nâu, tùy theo màu của những bông hoa xung quanh. Chính vì vậy, chúng thường tận dụng lợi thế này để thu hút và bắt gọn con mồi. Chúng đứng bất động trên những cánh hoa và chờ bữa ăn yêu thích bay qua, đó là loài bướm. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, bọ ngựa phong lan còn cuốn hút côn trùng hơn cả hoa thật với vẻ đẹp quyến rũ, đường cong uyển chuyển và màu sắc hài hòa. Sâu bướm Nam Tước Sâu bướm Nam Tước có tên khoa học là Euthalia acontia gruda, có nguồn gốc ở Ấn Độ và Đông Nam Á. Loài sâu bướm này khi nở ra có chiều dài 4mm với những chiếc gai khá nhỏ, nhưng khi trưởng thành thì có thể đạt tới 45mm và gai của chúng cũng dài hơn. Nhờ vào sự tương đồng đến khó tin với màu xanh của lá cây, mà loài động vật này gần như trở nên tàng hình khi đứng trên những chiếc lá. Việc ngụy trang này giúp cho chúng có thể lẩn tránh kẻ thù cho đến khi hoàn toàn lột xác trưởng thành. Cá mũ lan Merlet Cá mũ lan Merlet thường sống gần bờ biển thuộc đảo Lifu, New Caledonia, nước Pháp. Tên gọi của chúng bắt nguồn từ chính hình dạng bất thường của loài cá này, với một lượng lớn các xúc tu và làn da mỏng, màu sắc huyền ảo, mềm mại, uyển chuyển như ren. Với vẻ ngoài rất giống san hô, cá mũ làn Merlet đã tận dụng lợi thế đó để hòa mình vào những dạng san hô, chờ đợi thời cơ và săn mồi. Chúng có thể đứng im nhiều giờ đồng hồ chờ cho đến khi con mồi đến và hút tất cả vào chiếc miệng khổng lồ của mình. Với khả năng biến hình siêu đẳng đó, cá mũ làn Merlet được mệnh danh là một trong những thiên tài ngụy trang trong thế giới động vật. Cá ngựa lùn Pygmy Cá ngựa lùn Pygmy là loài động vật sống trong các dạng san hô thuộc khu vực Thái Bình Dương. Pygmy bơi rất chậm, tốc độ di chuyển tối đa của chúng chỉ là 1,5 m trên giờ. Đó là lý do khiến chúng trở thành con mồi cho nhiều loài ăn thịt khác để tăng cơ hội sống sót chúng đã tự mình phát triển khả năng ngụy trang vô cùng đáng kinh ngạc. Với những nốt sần đặc trưng trên cơ thể và màu sắc trông giống như san hô, cá ngựa lùn có thể dễ dàng tàng hình, tránh khỏi sự đe dọa của kẻ thù.